cô cô bác nha để chúng ta lễ tân gia của một nhà đại gia lớn ở khu vực Bình Dương à, rất là sầm uất nha cả nhà hình như là hơn 4 tỷ gần 5 tỷ của đại gia Bình Dương chúng ta đang thưởng thức ờ, buổi lễ tiệc cả nhà cùng theo dõi và ủng hộ sạc like cho mình Nguyễn nha cảm ơn rất nhiều Thank you. Được chứ, sau đây là một vài video cảm ơn cả nhà dấu yêu đã xem video video từ đầu đến chương trình đến giờ nha và xin chào và hẹn gặp lại video kế tiếp nha trên kênh Minh Nguyễn Bình Dương cảm ơn cả nhà đã ủng hộ và xem video rất là nhiều à. cảm ơn nhiều lắm à chúc cả nhà sức khỏe và thành công trên mọi lĩnh vực nha máy bay xin hẹn lại video sau ừ, tăng gia của một đại gia ở Bình Dương rất là hoành tráng cả nhà khâu chuẩn bị và cái khâu uh, tiếp đón khách cũng đã hoàn thành hoàn tất rồi video chúng tôi xin kết thúc tại đây vâng xin chào và hẹn gặp lại bye bye xin chào mọi người dưới video clip có chữ đăng ký màu đỏ cả nhà xem và bấm một nút đăng ký ủng hộ nha đăng ký thành công và nhận được video clip mới nhất hàng ngày hoàn toàn miễn phí wow vâng cảm ơn cả nhà đã ủng hộ và theo dõi à. chúc cả nhà sức khỏe và thành công trên mọi lĩnh vực năm mới bằng sự như ý phát lộc phát tài an khang thịnh vượng máy bay thanh kiều cảm ơn cả nhà xin chào goodbye